À, kiến thức đầu tiên mà thầy Duy muốn à, truyền đạt đến các em đó chính là thành phần hóa học của nước. Thành phần hóa học của nước, đây là một trong các mục tiêu mà chúng ta cần phải nghiên cứu đối với nước và cũng như với với môn hóa học. Khi chúng ta tìm hiểu về một chất nào đó để xem là à cái chất đó được tạo nên từ các nguyên tố như thế nào với tỷ lệ ra sao các em nhé. Vậy thì nước của chúng ta sẽ được tìm hiểu các thành phần thông qua một thí nghiệm, đó chính là sự phân hủy của nước. Người ta thấy rằng khi nước mà phân hủy sẽ tạo thành là hydro và oxy. Được chưa nhỉ? Quá trình này hoàn toàn chúng ta đã học ở bài oxy rồi, đúng không nhỉ? Đây là một cái quá trình để điều chế được oxy ở trong công nghiệp, đó là điện phân nước. Hai phân tử nước điện phân sẽ tạo thành hai phân tử hydro và một phân tử oxy, hoặc nếu như người ta không tính được phân tử thì người ta sẽ tính theo thể tích. Đó là hai thể tích của hơi nước, được chưa nhỉ? Hai thể tích của nước này khi mà điện phân sẽ ra được hai thể tích hydro và một thể tích của oxy ở trạng thái khí. Được chưa nhỉ? Lưu ý giúp thầy nhé. Vậy thì từ cái phản ứng này chúng ta có thể đưa ra một cái kết luận như sau. Đó là nước của chúng ta là hợp chất. Nước là hợp chất được tạo thành từ hai nguyên tố là hydro và oxy. Nước là hợp chất được tạo thành từ hai nguyên tố là hydro và oxy. Được chưa nhỉ? Chúng ta chú ý nhé.